xuống rồi Máy sao rung ấy nhỉ Trên lồng rồi Sương mù giấy đặc Về cạnh anh xem máy quay khuôn mẫu bây giờ ừ. mùi ta ra, ra trận nha anh em sương mù quá lạng sơn hơi lạnh mưa phùn nên là sương mù dày đặc luôn mồi phê ông Đức nhìn thấy mồi không mẹ mắt tinh thế quý này mái quý này ối rồi vừa mưa vừa sương mù dày đặc ngay mặt trời này gọi là tạm ổn bên trái đấy, bạn thấy. mắt mày nhìn thấy à mày tự óm đấy mà ngày ngày chăm sóc như thế nếu mở cánh nhiều bây giờ không thấy mở nhỉ Đấy, bỏ cái này to nhờ Này mày so với con máy xem Con máy con hăng hơn Này con máy đi rồi Sương mù dày đặc này Đánh đấm gì xuống mù dày nhỉ Đây. lại ra ấy mà sương mù dày quá nhỉ chẳng nhìn thấy gì chắc anh phải di chuyển vào trong ít sương mù dày đặc quá anh em ạ miền Bắc à, đang mưa rất là nhiều à, sương mù cực nhiều rồi

đánh ra đấy ok nhá em của ngày sương mù đây clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nhá sương mù rất là dày sương mù dày đặc luôn 018 đây đấy nó định đánh lại mà hồi không cụp màu nhá đây sương mù dày đặc con này lấy bấy cây tre cái nha anh em lấy bấy cây tre sương mù rồi đặc vậy không biết cục màu